những kẻ thấy được đế vương và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi qua tình yêu những giấc mơ hồng những ác mộng đen đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặc của lời thề nguyện thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh giấy vàng bạc bay là tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt tinh hoa mơ mơ tình tình muội muội mê mê nhưng đầy một thứ là thú riêng tư một cõi trời bay bổng ta thấy em trong tiền kiếp với con buồn vỏ khô